Elon Musk chính thức trở thành chủ mới của Twitter, Dogecoin bay phấp phới Công ty mạng xã hội Twitter sẽ sớm về tay tỷ phú Elon Musk vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 10 theo giờ New York. Theo tờ Reuters thì tỷ phú Elon Musk và Twitter đã chốt hạ hợp đồng mua lại công ty với giá 44 tỷ đô. Theo nguồn tin từ New York Times thì ngay sau khi trở thành chủ tịch của Twitter, Elon Musk đã ra tay dọn dẹp nhân sự với việc sa thải 4 vị trí cấp cao bao gồm CEO, CFO, giám đốc pháp chế và tổng cố vấn. Và hôm qua thì dòng tin giới thiệu của vị tỷ phú Elon Musk trên Twitter cũng đã đổi thành chip tweet và ông cũng ngay lập tức tweet một dòng tweet để ngầm khẳng định thương vụ thành công với Twitter. Nguồn tin từ Bloomberg Bloomberg cho hay là hiện nay CEO của Tesla cũng đang tự bổ nhiệm mình vào vị trí CEO của Twitter. Nguồn tin này cũng cho biết là đã có rất nhiều nhà đầu tư tham gia cùng với Elon Musk trong thương vụ mua lại Twitter này. Cụ thể có một cái tên đình đám trong làm crypto đó chính là CZ, đại diện cho Binance. Cụ thể là Binance đã cho Elon Musk vay hơn 500 triệu đô. Giá của đồng Dogecoin, đồng coin gắn chặt với vị tỷ phú Elon Musk cũng đã tăng trưởng chóng mặt ngay sau thông tin trên. Tuy nhiên hiện nay giá của đồng coin này đang chững lại và có xu hướng điều chỉnh giảm.